sau khi khi bấm vào nút ờ, chơi lại thì ờ, học sinh sẽ ờ, quay trở lại với câu hỏi đầu tiên lần lượt như vậy à, như vậy vừa rồi là giới thiệu với mọi người cái trò chơi à, lịch sử có tên là điện biên phủ trên không với 5 câu hỏi trắc nghiệm và nếu sử dụng file gốc thì thầy cô cũng chỉ việc uh, nhập câu hỏi và nhập uh, nội dung các đáp án À, nếu mọi người quan tâm thì sẽ liên hệ với tác giả theo cái số điện thoại ở trong video xin cảm ơn mọi người